chị si khùng chị bên chị si qua quậy bên hả chị si chọt lát bên ờ, bên ngồi dậy coi con nói sao nãy chị bơ chị si chọc lát con sao hả rồi cô cười nôn ruột luôn hả ơi nôn ruột của em tao mày ngồi sao chàng hãng chơi hê tụi mày chị ba chị ba chị ba làm gì chị đẹp không chuẩn bị học học đây, đó nhột em đẹp không không chị si xấu quá chị si mỏi rảnh chị si mỏi rảnh chị si mỏi rảnh ừ.